cam vàng lá vân gân xanh là một vấn nạn trong quá trình thâm canh mà người nông dân xử lý bằng thuốc loại thuốc bảo vệ thực vật không hết thì ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn à, Silic Tân Phát đã có mặt tại à, xã Tam Đa huyện Phủ Cừ tỉnh Hưng Yên để hướng dẫn một số bà con xử lý bằng phân bón Silic để hạn chế được cái vàng lá à, gối rễ này thì à, sau đây mời các bà con chúng ta đến với một vườn của nhà à, bạn Trần Văn Phóng à, ở thôn à, Ngũ Phúc, Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên. À, vườn cam canh với diện tích là tổng số là 720 m2 với 170 cây và cam ở độ tuổi 4 năm. Và sau đây mời các bạn đến với vườn cam này nhé. Chào bà con Ngày hôm nay công ty phân bón Silic Tân Phát à, sẽ hướng dẫn bà con về cái quy trình xử lý cam canh khi bị vàng lá à, nghẹt rễ và à, để phục hồi cái vườn cam này như thế nào để làm sao mà cái vườn cam này lại trở lại cây trái xanh tốt và sang năm tới ra hoa đậu quả được với như là mong muốn thì mời các bạn chúng ta đến với một vườn cam của nhà ông Trần Văn Phóng ở thôn Ngũ Phúc xã Tam Đa, huyện phủ Cừ tỉnh Hưng Yên. Và trên diện tích ở đây là à, với diện tích là hai xào Bắc Bộ bằng 720 m2 à, với tổng số cây là 170 cây. Và um, cam này đã được um, trồng được 4 năm tuổi và hiện nay đang có những cái hiện tượng bị vàng lá à, như bà con thường gọi là vàng lá gân xanh. À, vâng thưa ông Trần Văn Phóng thì cái vườn cam của mình ông có thể cho bà con biết là đang ở hiện trạng như nào Và cái vườn cam của tôi thì hiện nay là một số cây nó đang bị bệnh vàng lá và quả cũng bắt đầu vàng. Nhưng hiện nay thì, thì thì được giới thiệu thì cái phân bón Sinic thì hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm để thế phun và tưới để cho cái cây xem nó phục hồi lại để đạt cái kết quả theo yêu cầu với chúng tôi chứ hiện nay cái cây cái khu chúng tôi là bắt đầu bang bị bệnh vàng lá thối rễ cây bắt đầu đang ờ, có hiện tượng đỏ lá vàng lá và, và quả thì đang tình trạng nào ạ? quả thì đang cũng bắt đầu có vàng và rụng rụng và quả vâng. bắt đầu đang vàng đang, đang chút dần chút dần đang chút dần đấy vâng vậy thì ờ, sau đây mời bà con chúng ta đến với một quy trình là hướng dẫn pha phân xịt để phục để phục hồi cái vườn cam này thì ở đây chúng tôi chỉ làm demo giúp à, cũng giúp à, chủ vườn khoảng độ 10 cây sau đó chủ vườn tự làm kiện à, vâng đây là một túi phân silic Đây là một túi phân silic Tân Phát có trọng lượng là 300g hay còn gọi là ba lạng. Đây là dòng phân phân hủy nhanh, nhanh gấp 20 lần cái túi 5 cân để một gốc. Đấy. Thì cái dòng phân này mặt trước là túi phân như này và mặt sau là phần hướng dẫn. Và túi phân này à, với cái cam canh mà 4 năm tuổi này nó đang rất là yếu. Mình nhìn ở đây là có những cây cây ví dụ cây kia nó đang héo lá. Lá nó đang héo rồi này. Đấy và quả nó vàng và nó sẽ chút dần chút dần và nó sẽ nếu như mình không khắc phục được thì nó sẽ chết cành đầu tiên là chút quả này xong chút lá này xong chết cành này xong chết cây này và mới lên thì dễ đã thối đấy thì để khắc phục cái phân này thì chúng ta sẽ dùng bằng cái phân này à, để khắc phục cái cây này thì chúng ta sẽ dùng cái phân này thì cái phân này mục đích của nó bây tại thời điểm này mục đích của nó là gì là kích thích bộ rễ để cho rễ mới ra nhiều và khi rễ mới ra nhiều nó tận thu được những thức ăn dinh dưỡng để mang lên nuôi thân nuôi lá nuôi quả và nó sẽ khắc phục dần dần chứ không phải là hôm nay ờ, phun mai khắc phục được là không có chứ mà bà con phải làm là quy trình là 5 ngày phun liên tục ví dụ nếu mình muốn phun tổng thể vườn này thì bạn phải đầu tư đủ cái phân này để cho tổng thể cái vườn này và mỗi một ngày ví dụ như là cái vườn này là 170 cây mà mình phải dùng hết khoảng đối với cây bé này thì bà con nên một túi này nên phun cho 30 cây đấy thì uh, 35 15 ví dụ như một ừ, cái vườn này là phun hết 15 túi một lần thì ngày hôm nay mình phải dùng hết 15 túi để mình phun cho tổng thể 170 cây và ngày mai ngày kia ngày nữa cho đủ 5 ngày thì sẽ phục hồi được cái vườn cam này đấy và ừ, sau đây là quy trình mình sẽ pha vân silic này à, với một túi này chúng ta pha với 100 lít nước bởi vì sao um, tại sao lại pha với 100 mà không phải là 60 như là quy trình của công ty hướng dẫn là vì cây cam này đang trong thời kỳ mẫn cảm tức là nó rất yếu bộ rễ cực yếu và cây đang rất yếu thì khi mà cây yếu như thế này thì chúng ta phải pha cái lượng nước tỷ lệ thật loãng thì nó mới hấp thu được còn nếu như mà pha đặc thì là nó sẽ bị ví dụ như nếu bà con mà pha với 20 lít là cây có thể bị săn lá tiếp tục săn lá và hỏng cây thế bởi vì nó ở liều lượng quá đặc đậm đặc cũng như con người khi mà ta dùng thuốc bổ mà ta dùng cái liều lượng quá liều thì có thể là sẽ gây ngộ độc và thậm chí là gây chết người cho nên là đối với phân bón thì bà con cũng phải làm như vậy thì à, bây giờ à, bạn cắt cái túi phân Thế, à, trước khi à, cháu pha thuốc thì cháu hỏi cô à, ờ, một vấn đề cô cô thấy cái phân phát này acidic này cô có khẳng định là tưới và phục hồi được uh, cái cây cam nó đỏ như này không cô 100% không được 100% vâng. bởi vì công ty đã từng thí nghiệm từ những năm 2014 đến 2015 là công ty đã đã và trước đó đã, đã cho nhiều mô hình ở Lục Ngạn Bắc Giang khi mà cam bị vàng lá đã xử lý và sau khoảng 20 ngày sau là nó bật chồi lọc dài như này và từ đó đến nay là cây phát triển bình thường dạ. cho nên là đối với cây cây cam vàng lá này thì cái phân xinic này xử lý đây là một chuyện nhỏ đây không phải là chuyện lớn dạ. Đấy. và mình cứ làm theo đi rồi uh, sau khi mà nếu như thành công đến khi giai đoạn thành công thì công ty sẽ cùng về đây để cùng mời bên ban hợp tác xã thậm chí là mời cả bên đảng ủy ban nhân dân xã uh, Tam Đa đến đây để cùng nhau À, kiểm chứng và chúng vâng. ta đánh giá à, về cái mô hình à, để cho bà con chúng ta nhân rộng ra các diện tích bởi vì chúng tôi thấy rằng cam ở đây không chỉ là cam canh mà cam bố hạ rồi cam vinh rồi bưởi là bị vàng lá rất nhiều vâng. đấy thì bây giờ mình tiến hành như vâng, nào thế cháu ơi, cái này nhỉ Bây giờ nhé, một túi phân này để chia cho đều thì bà con không nên chia khô mà chúng ta lên chia bằng nước. Thì chúng ta để thoát đây ừ, chúng ta sẽ múc 5k vào đây năm 5k vào đây thì 5k này sẽ tương ứng với mỗi, mỗi một cái bình 18 hai mấy lít này Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Sau đó khoáng lên. Ờ, đổ đầy cái bình này đi. Từ từ. Không, từ từ đừng để cho múc một ca kia vào đã xong mới đổ cho đổ đầy vào. Cái đấy để cho vườn bên cái này đủ cho 30 cây đây rồi nó tan ờ, không được ờ, tan hết đâu nó vẫn còn một chút đang cặn vâng, vâng. thì cái ờ, bã này thì bà con có thể ừ. hòa loãng ra để tưới vào gốc còn cái nước này thì bà con để tránh tắc ngoài thì mình chắt cái nước mình bơm còn bã thì mình đổ ra để tưới vào một số gốc để thuận lợi cho cái công việc này làm thì mình có thể là ngâm trước mình làm này nhưng mình có thể ngâm trước cái tối trước hôm sau sáng sau làm hoặc là ngâm ờ, trưa đấy hoặc sáng đấy, đến chiều làm hoặc là ngâm trước độ một vài tiếng để cho nó khi mình làm thì nó sẽ sẽ, sẽ tốt hơn bây giờ mình sẽ lấy một ca ca đầy vào một ca đầy cứ thế là hơi ít đấy mình sẽ múc một ca mình hòa Được. với một cái bình từ 18 cho đến 20 lít này đấy thì đổ vào bình đấy đổ kéo xong rồi cho nước kia vào cho đầy thế là, là mình, mình cho đổ đầy vào bây giờ mình được rồi đấy bơm. được rồi, được rồi. Được rồi, Được thôi, Đấy. Thì yêu cầu là bơm ở trên hai mặt lá, bơm cả vào thân và riêng phần gốc thì à, cháu à, chĩa vòi phun xuống như kiểu cái đổ cho nó đẫm đìa. đấy. Bê lên đấy. Người đẩy đấy. Phun từ cái cây kia ra đây hả? Từ cái cây cột kia hả? cá thì càng Ở đây chúng tôi chỉ giúp à, nhà vườn à, làm demo. Ờ cứ phun đi. Demo khoảng độ. Phun ờ, cả cả hai mặt lá nhá. Sau đó chĩa gọi phun vào gốc. Để cho để như tưới đổ. Cho to đi. Phun cả trực tiếp vào quả. Phun hết nhé. Phun đẫm đìa. chơi đấm đìa thoải mái đi dạ, khi mà nó rớt thì uh, khi nó rớt xuống gốc thì nó sẽ tốt cho bộ rễ chủ đạo là là phu là tưới vào gốc ấy phun vào vào thân và vần gốc đi cả gốc nữa mình thay tưới luôn chữa chứa vào gốc như tưới đổ kỹ vào cái này là cô ơi à? tôi hỏi là mình cứ, cùng cái hòa thuốc này nhá ừ ví dụ như mình phun trên cây thế còn cái chỗ còn lại kia mình hòa ra nước mình đổ vào gốc nó được được rồi thế là tốt rồi tốt tốt tốt đúng không ừ. đấy ví dụ như vâng không kể cả là cái chỗ này mình không cần phun được hết đấy ờ ờ đúng rồi rồi rồi ok à rồi nhưng mà cố gắng nhanh mình chỉ là mình phun đẫm ở trên mặt trên cây đó nhiều mình tưới nhưng mà khi mà phun được lên cây thì là tốt nhất vâng thì còn cái lượng nước mà xuống gốc thì được gắng bao nhiêu đâu sang cây khác đi được không? vì là phun được nhiều là khi mình phun ấy là nó vào thân vào ấy kia nó rửa trôi cái lấm mốc trên thân trên lá trên quả thì mình cũng giảm cái, cái sâu bệnh nhá đấy khi mà phun cái phân silic này lên lá thì nó sẽ làm cho cái lá này ví dụ như là những cái lá vàng này thì tới đây nó sẽ chút hết này những cái lá vàng này này khi mà mình phun là những cái lá vàng này nó chút hết thì nó không xanh trở lại được đấy những lá vàng này tung đây bộ khi mà phun cái phân chín này vào những cái lá vàng này nó sẽ chút hết này nó sẽ rụng hết cái này bỏ nó bỏ luôn đấy đúng rồi thì nó dọa đi thì nó mới bật được thì nó mới bật lọc lên được khác lên đúng rồi những cái lá mà lá xanh như thế này thì nó tiếp tục à còn anh ta có hai tia luôn đấy còn những cái lá mà hai tia rồi ví dụ như là cái ờ, cái này nó vàng cái cuốn này nó vàng ấy. hoặc là cái đầu này vàng thì nó sẽ đẩy cái vàng ra phía ngoài ờ, ra nên cái lá này nó sẽ xanh nó đẩy cái vàng ra phía ngoài và nó sẽ xanh xanh dần dần dần hết cái lá xanh từ trong xanh ra đấy và những cái cây mà bị vàng lá cân xanh này này thì uh, các uh, các uh, cháu có thấy rằng là cái thân nó khô cái thân nó khô cái cái cái, cái, da, ừ, cái, cái quả của nó khô đấy thì khi mà phun cái phân này vào thân thì nó sẽ làm trẻ hóa cái thân này nó làm cho cái cái da của cây này nó xanh trở lại nó xanh nó nó nó, nó tươi trở lại và cái da này cái cái vỏ cây này nó mới là cái đường dẫn nó đường dẫn đi ra đây để lên cây cho nên là khi mà phun vào lá thì lá vàng thì rụng lá xanh trong phun phóng ạ lá hơi vàng thì nó xanh trở lại bật bật cây này những lá nó mới ra thì lá ra đâu sẽ xanh như đấy và khi mà phun vào thân thì nó sẽ làm trẻ hóa cái thân này ra nó sẽ như kiểu như chống lại nhưng là cái thân này chống lại nó sẽ làm cái thân này nó cô cho cô cho hỏi này cái cây này này là nó đang có hiện tượng là ná nó là đang có hiện tượng heo héo đấy là thí dụ như mình vừa phun và vừa tưới cái phân silic này vào là liệu có thể phục hồi lại được ừ, xanh trở lại những cái cây đẹp hay không cô được chứ nhưng với điều kiện là mình không thể một lần mình xử lý được nó xanh trở lại được vâng. mà mình phải chỉ xử lý qua 5 lần vâng. qua 5 lần thì mình sẽ dừng lại mình sẽ dừng lại mình không phun nữa và sau đó thì khoảng độ một tháng mình khắc phục lại một phun lại một lần vâng. đấy một tháng từ 20 ngày đến một tháng mình lại phun lại cho nó một lần thì cây nó sẽ phục hồi dần đấy bởi vì phân là phân phân không phải là kích thích vâng. cho nên là không thể là ờ, có thể là hôm nay phun mà mai bật trầu bật lộc là không có vâng. chuyện đấy là không có mà cái này nó nó bật dần, bật dần dần tức là sau 5 ngày phun liên tục thì đến ngày thứ bao nhiêu sẽ bật nọc thì khẳng định với các bạn là đến ngày thứ khoảng độ ngày khoảng độ 15 không cái cây khỏe thì mới trong một tuần nhưng mà cây yếu này nó phải đến 10 ngày 15 ngày thứ 20 nó mới bật lộc vâng, vâng. nó mới bật lộc và lúc đấy thì lộc ra đến đâu thì lá xanh đến đó vâng. và cái lộc này sẽ rất là mẫm sẽ rất là đẹp nó sẽ mẫm mập và nó đầy sức sống và nó rất đẹp vâng. cái quả này nó sẽ bỏ đúng không? và một ừ. điều nữa cô này như ờ, cây này là nó hiện tượng như là cô nó có con mùa này anh ừ. cháu thường gọi là con nhện đỏ đấy nhện đỏ Giờ cái phân này nó có giúp gì được ờ, cho cái cây này nó bớt bớt cái này đi không hay là ừ. câu hỏi này cũng rất hay cái cái phân này thì thực ra phân nó không phải là thuốc bảo vệ thực vật vâng, vâng. cho nên nói là nó triệt con nhện đỏ là không đúng nó bớt bớt bớt bớt có nghĩa là cái lượng sâu hại là nó cũng bớt đi được nó bớt một đi. vâng. nó bớt đi bởi vì sao vâng. bởi vì nó sẽ làm cho cây này sức sống nó khỏe lên vâng. lá nó dày lên xanh lên cứng bóng và khi mà cây nó khỏe thì nó chống chịu sâu bệnh rất là tốt vâng. và nhiều nhà vườn nói rằng dùng phân này nó hạn chế được cả rùi vàng vâng. đấy nó, hạn chế được rùi vàng là bởi vì sao là bởi vì nó làm cho cái kết cấu quả này nó chặt chẽ này kết cấu quả chặt chẽ này vâng. nó làm cho cái quả này là ừ, cái quả và cái lá này nó kết cấu chặt chẽ cho nên là rùi vàng nó hạn chế hạn chế ờ, và đồng thời là ờ, khi mà dùng cái phân này thì cái mùi của phân là cái con rùi vàng nó không ưa nó không ưa cái mùi phân này cho nên là khi mà nó ngửi thấy cái mùi này nó bỏ đi chính vì vậy mà rất nhiều nhà vườn nói rằng tôi dùng phân này thì uh, hạn chế tôi thấy là không có ruồi vàng hoặc là rất ít ruồi vàng đấy nó rất hay như vậy vâng, vâng ờ, sau khi đã phun xong uh, được bốn uh, bình rồi thì còn một bình cuối cùng thì bây giờ cháu lấy nước rồi đấy cháu ra lấy nước để đầy bình lên đi cái, cái gáo kia đâu không, đổ cái đấy đổ cái đấy vào xong rồi ra lấy nước lấy nước trước đã không thôi đừng có đổ rồi cháu cháu vào thuốc xong rồi vâng thì còn một cái ca cuối cùng này Mình lại hòa tiếp với một bình Nó ra lấy nước đổ vào đấy còn cắn lẻ hoa ra tưới Đấy, đấy. Đi ra lấy nước ra lấy Không, đổ nước thì cấn đi vào kia đã Không có đổ đừng, cấn làm gì Đi bây giờ cháu phun, tiếp tục phun đi Đã lấy nước để tưới đi Thưa cô Tân là cây này thì uh, có nhất thiết là phải phun tưới được không? Hay là nhất thiết là cứ phải phun thì ừ. Cái câu hỏi này cũng trùng với câu hỏi của nhiều bà con đây Thì um, với những cây cam bình thường ấy mà mình muốn rằng là cây nó uh, giúp cho um, quả nó uh, trái nó mọng hơn và nó nhiều nước hơn Đấy, và nó không bị sốc sồ, không bị gạo khô, bị gạo hoặc là uh, hạn, hạn chế được ừ, và nó không bị lám chàm thối đứt thì mình có thể tưới nhưng đối với những cam cây cam yếu bị vàng lá như thế này bị vàng lá như này thì cái việc phun là vô cùng cần thiết vâng. cái này tí xử lý xong vâng, bạn này vâng. cứ phun đi cứ phun tiếp tục đi Đấy. thì cái việc phun này là vô cùng cần thiết bởi vì sao bởi vì khi mà cái lá nó bị vàng như này thì có nghĩa là nó đang bị tổn thương nó đang bị tổn thương đây đấy mà à. Vâng. cái tổn thương này là từ bộ rễ nó hỏng dễ nó bị vàng dẫn đến là cái lá nó bị ờ, nó đang bị ờ, rất là mỏng lá nó mất diệp lục nó mỏng và nó đang úa vàng như này rồi sau này là nó sẽ bị chút hết lá rồi thì chút cả quả luôn à. thì ờ, cái việc mà phun là tối cần thiết và cái phun này thì nó sẽ hấp thu nhanh vâng. như là chúng tôi đã hướng dẫn là nhanh gấp 20 lần cái túi 5 cân cho nên buộc bà con phải phun và phun định kỳ ở đây là không phải là phun định kỳ như bưởi mà là phun lưỡng quả là 7 ngày một lần mà mình phải phun mỗi ngày một lần liên tục ấy. để kích liên, liên tục để làm gì để cứu lấy cái hệ lá này ừ. cứu hệ lá này để cho cái lá này lá này nó xanh nó dày nó to nó cứng nó bóng và lá có đẹp thì quả tới đây mới đẹp vâng. còn lá như này thì quả nó sẽ chút ra hỏng đấy và khi mình phun cái phân này nó vào những cái cái cái vào cái thân và những cái mắt của nó thì nó bật trồi đi nó tới đây nó sẽ bật trồi đi trong khoảng từ năm cho đến khoảng độ 15 đến 20 ngày ừ thì nó sẽ bật trồi vâng. nó bật trồi lên và trồi nó rất là đẹp cho nên buộc mình phải phun đấy và cái một cái lý do nữa là khi mình phun cái này nó vào thân thì nó sẽ giúp cho cái vỏ này này nó tươi trẻ trở lại và nó làm cho những cái mao mạch nó nó nằm cho cái cái cái mao mạch của nó tốt hơn và để nó dẫn truyền thức ăn lên nuôi thân nuôi áo nuôi quả tốt hơn thì mình ừ, nó mới ra được cái trồi mới còn nếu như mà cái thân này mà mình không phun vào thân này nhé mà mình chỉ tưới thôi thì nó vẫn tốt nhưng mà nó bốc chậm nó bốc chậm thì cái mao mạch này nó yếu này nó dẫn truyền thức ăn lên kém thì có thể là lá nó lại chút tiếp và như vậy thì cái quy trình vàng lá nó chậm lại vâng. còn mình phun là nó sẽ nhanh hơn đấy thì ừ, nhà vườn thì cứ tuân thủ theo hướng dẫn của công ty kết hợp cả phun lẫn tưới phun cả tưới vâng. À, nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất vâng. để chữa được cái vàng lá uh, cái rễ này là hiệu quả cao hơn vâng và sau khi mình đã thực hiện 5 à, à, bình để phun cho 30 cây đã, đã nhà vườn đã thực hiện xong rồi thì bây giờ còn cái bã ấy, ta tiến hành để tưới ta tưới còn cái bã này vâng. cái bã bây giờ hoa loãng nước ra không không phải là như vậy đâu ạ cho nước, nước đầy nước ra để tưới đầy xô vào đầy xô vào để tưới bởi vì 13 18 vâng trong cái thời tiết um, thời tiết này rất là hanh khô đang chuẩn bị bước vào mùa đông và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 9 năm 2022 và ngày dương lịch là ngày 13 tháng 10 năm 2022 và trên vườn ở đây là chúng tôi thấy là nó đang khô lứt lẻ như vậy như này thì mình ờ, nếu như mình chỉ phun mà với một cái vòi phun như vừa rồi ờ, bà con thấy đấy thì nó rất là nhỏ và như vậy thì nó chỉ phun được âm đấm đìa ở trên lá trên thân thôi còn riêng phần gốc này mình mới lướt qua một tí này nó chưa ngấm xuống xuống rễ của nó như vậy là chưa đạt yêu cầu thì lúc này ờ, còn cái cắn phân này còn cái bã phân đấy nhá thì bà con phải làm loãng ra và bà con tưới tưới cho cho các cây đấy và tưới đẫm đìa cho các cho 30 cây này để làm sao để làm sao mà cái phân này nó ngấm được xuống cái rễ này thì nó mới kích thích được ra rễ mới còn nếu như mà bà con chỉ phun ở trên cây mà cái phần rễ này bà con nứt như vừa rồi như là bạn ờ, bạn bạn phóng bạn làm nứt như vậy thì cái hiệu quả nó chưa cao cho nên không Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bà con xong cái quy trình là xử lý cho cam bị vàng lá à, bằng phân bón Silic à, Tân Phát. Thì chúng tôi xin à, tóm tắt lại để cho bà con nắm được cái quy trình như này. Tức là khi mà cam bị vàng lá thì chúng ta dùng cái túi phân Silic loại 300g và pha ra với tỷ lệ là 100 lít nước cho một túi 300g để phun uh, cho diện tích à, phun cho tổng số cây là từ 10 cho đến 30 cây tùy theo độ tuổi Đấy, tùy theo độ tuổi Thế và với cái cam 4 năm tuổi này thì tại vườn này thì chúng tôi đã hướng dẫn là một túi cho 30 cây. Đấy. Và khi mà chúng ta chia một túi phân pha ra với 5 ca mỗi ca tương ứng với 20 lít để cho tương ứng là bằng 100 lít để phun cho 30 cây này rồi thì lại còn lại cái bã phân này thì bà con hòa ra với nước để tưới trên gốc cho nó đẫm đìa bởi vì thời tiết lúc này đang uh, nắng khô hanh cho nên là nếu như ta phun với một cái lượng uh, phun một cái lượt mỏng ở trên uh, gốc cam này thì cái phân nó chưa kịp ngấm xuống rễ mà uh, đã bốc hơi hết rồi thì như vậy là cái bộ rễ của nó không khắc phục được chính vì vậy là cái phần bã của phân thì đề nghị bà con là chúng ta làm loãng ra tưới đều cho 30 cây và như vậy thì mới đảm bảo và mỗi ngày lên thực hiện một lần phun một lần và thực hiện liên tục trong 5 ngày thì như vậy mới đảm bảo xong một cái quy trình à, phục hồi cam vàng lá bằng phân bón silic tân phát và sau đó thì cứ khoảng độ 20 ngày cho đến một tháng bà con lại khắc phục lại lại phun lại một lần thì cây cam này sẽ xanh trở lại dễ ra ra nhiều rễ mới xanh trở lại và à, ờ, lá ra đến đâu thì xanh đến đó và à, cây của nó sẽ xanh tốt phát triển bình thường và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 Cam nói riêng và cây ăn quả nói chung bị vàng lá rất nhiều mà bà con xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật không hết thì bà con hãy thử ứng dụng cái phân silic này để phục hồi bộ rễ và phục hồi hệ lá bằng cái phân silic này thì sẽ giúp cho cây phục hồi được, phục hồi hết hết hiện tượng vàng lá cũng như là giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Và cuối cùng thì xin cảm ơn bà con đã dành thời gian quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.